a brand new dance I wear out my third second chance You take my breath and I can't get it back Might be time for me to face the facts The best me is with you But I know I got a lot to prove They think we're too damaged to fix But we're just working through a little rust They like rây mà ơi đông quá à Trời ơi cởi mở rồi hỏi làm sao thiệt <laughs> vậy á thà vậy á để cho không ai đi được chứ không chịu chờ chút xíu Sometimes I lose my mind and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. các bạn ừ, mình đặt cái ờ, lộ trình là quốc lộ 55B <laughs> cuối cùng giờ mình đi sống lưng khủng long rồi bạn sống lưng khủng long này không ở tà sùa mà là nó ở nó ở xuân lộc đồng nai <laughs> mình chỉ cần á là qua được bên đó thung lũng thôi thấy không mà bây giờ nó đánh một cái dòng dài thằng lòn vậy nè à, ơi thích đi à, ăn cua tà bao ăn con cua bình thường thôi ai giờ vô đây ăn toàn cua hoàng đế không má mắc cười quá chụp cho gông tắm đi nè ôi chết khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân giày <laughs> hỏi sao không xúc ốc nó bung luôn mấy con ốc của kiến trắng gió luôn bữa mang đi cái đồ dặn rồi giờ bung đừng lên à, anh chào các bạn à, hôm nay à, tụi tôi quyết định là đi quốc lộ 55B à, đi à, Tà Bao á cuối cùng chúng tôi quẹo vô đường DT 796 766 gì quên rồi thì cũng vui nó là một dịp để mình up road nhưng mà đây là hậu quả của up road nè trước khi đi là tôi dặn em kỹ lắm á trước kia dặn rất là kỹ á mà bây giờ nó là nó, nó bung óc luôn rồi giờ mình làm sao đây giờ trường hợp mà dặn không được về á là lát nữa tháo ra luôn bây giờ cứ dặn đi đi tới đâu dặn tới đó mẹ mẹ đang bơi đi xung xung sống lưng khủng long các bạn chúng ta không cần đi đâu xa để được đi sống lưng khủng long hay đến <laughs> nhưng mà nó chỉ về là còn ờ, nhân đạo nha nó chỉ băng thẳng mà <laughs> sống lưng khủng long ở miền nam đây các bạn ơi I just wanna be, be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you will see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain. My that is is okay. Lately, I'm painting my path on my way, yeah I got no time that I can waste, so I've been sitting in the space, yeah Making rent every day, man, you know that I go insane Yeah, I hit you with a bullet to the brain That, that is stop verse, cause we going, you going insane nó mát quá đã quá cần giấy tờ gì hả anh hả ở Sài Gòn đi tà bao nè đây là vùng đỏ đó không bán ôi chết mẹ không bán quán mở rồi quán nghỉ rồi đề nghị quý khách ngoài tỉnh bình thuận không ăn uống tại đây quán bán con khách ngoài tỉnh vui lòng không ăn uống tại đây ở đây người ta dịch cũng còn ít lắm nên người ta sợ giờ sao ta tụi mình à, đi tới được cái cà phê à, đồi đồi tím hả cái gì đồi, đồi sim à, đồi sim cái quán cà phê gọi là có cái view xịn nhất ở chỗ này nhưng mà cái cô chủ quán nói là không có bán rồi còn gì nữa ở ngoài như cái bảng là khách du khách ngoại tỉnh không được phép ngồi ăn uống ở đây ừ nhưng mà cái vị trí quán của cỏ là đã đứng ở đằng sau cái chốt rồi thì ờ, có nghĩa là người ta đã kiểm tra khách rồi ok hết người ta mới cho qua chốt nhưng mà tình hình là vậy đó <laughs> người ta không cho vô trong khi tụi mình đi hai ờ, hai trăm cây là cũng chỉ tới đây thôi tiếc một cái là mình ờ, cũng đã ráng kiếm số điện thoại của cô này gọi trước để coi sao coi có bán không bán thì tới còn không thì mình đổi lịch trình à, nhưng mà kiếm không ra giờ có quán cà phê nào thì vô quán đó ngồi cái à, cái rừng tà bao hồi nãy á cái đồi chứ hai cái đèo chứ ờ à, cái đèo chứ nó lạnh lạnh lạnh lạnh đã ghê cái này gọi là đèo đam mi sạc đồ nhiều lắm á mà không có view để chụp sạc đồ make up này cũng đẹp mà quá trời nội cái đèo có mấy căn nhà cách xa nhau vậy mặt bằng cũng rộng quá trời rồi đưa nước ra rồi mình đi vô chứ có phải ngồi à, đâu này là tại vì đó giờ chưa có dịch ở trên đây thường chính quyền ta hay vậy á ta hay um, khó thích nghi á và thế là bây giờ dừng ở giữa đèo <laughs> uống nước vui không Nặng tôi thì tôi vui á nhưng mà đồng chí này là phải có chỗ để ngồi nghỉ mệt ăn uống chụp hình sống ảo hôm nay xuống quốc lộ á ra quốc lộ còn có tám chín chục cây gì nữa mà vậy lát nữa kiếm cho nào ăn được rồi rút kinh nghiệm nha mốt mua đồ theo mốt mua bánh hay gì để không ủa sao không ngồi lại ăn ngồi lại giờ người ta ngại gì người ta đâu có cho mình ngồi lại đâu